eu rực ra nguyện cùng làm bạn đồng hành để trên con đường giác ngộ xin cho mọi loài chúng sanh đã xả bỏ tâm si mê hôm nay ngày hai à, tháng 6 năm kỳ hợi mùa an cư kiến hạ mùa vũ lan hai ngàn năm trăm sáu Phật tử đạo tràng Thiên Trúc Từ Phượng Bình Thuận Quân Bay Thành phố Hồ Chí Minh Kiến Đàn Sám hối ám dương lớn lời bạc nghiệp ma mình phong quang tiếp đồ chơn lên bá tánh phật tử à, viện cận đàn na đồng ăn đêm lợi lạc đồng thùy mặn niệm giáo cho toàn thể chơi phật tử vì bình an kiệt khánh na nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát ma Um... sanh lệ nam mô tạng hư không biến pháp giới quá hiền vị lai những. nghiệp cấu trần Biển nhập tỳ lỗ quá tàn dơi Cả trong vô sở bất siêu luân thùy bất tây thì diệu cực pháp thanh Trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội người đang địch trần trần sải khô một như tác đương xuống kết với à, ban nhi thành tình đồ sở dĩ đổi nổi ngõi trung gian phàm mẫu hiện tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lộ thủy năng đinh nhất đinh biến thập phương tình duyên cậu với tịnh tiêu trừ đến ngã đạo tràng đất thanh tình giá hữu mặt ngôn cản đương trì à, tôn Nam mô lấy tay quy sanh như bất sanh nại thích tôn sông lâm thì tịch nhược nhân hiểu liễu nan tứ đại tướng cộng quy à, hồng tuyền tham giới sách chi số nhập cửu hiền chỉ lộ lâm thời quả hốt thách tán hồng phiêu sản viết ký như tự viết vi bát xúc tứ sanh chế nòi ngược thăng vô thiên giác vô địa tổng quen lục đạo chi trung ô nghiệp lực na năng giải thoát tuyền giới bằng hoàng sao di lo tiền phật lực chí nguyện thiêu giáo nưỡng lao đài chúng từ bi tế thành hộ niệm nam mô a tiếp 江。 gửi vào chùa để nghe kinh kệ và thừa ẩm thực của chùa để bày tỏ các vị đã hướng về Phật Pháp mà hôm nay là trong 15 ngày là nửa tháng để cho hương linh tiếp nhận được cái ý nghĩa của Phật Pháp và để cho tất cả hương linh nên quay về với Phật Pháp để rồi chúng ta thác cảnh giới u đồ này sang vào thế giới an lành của chư Phật. Và đây tất cả hương linh hãy lắng lòng nghe cho kỹ để Pháp Sư à, tuyên Pháp ngữ cho quý vị Nam Mô A Di Đà Phật Cung thỉnh Hòa Thượng Tòa Vị Chứng Minh Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật quan Giáng Đạo Tràng Tác Đại Chứng Minh Nam Mô Hiền tọa đạo tràng ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni Phật quan gián đạo tràng chứng minh công đức Nam mô Vu Lan duyên khởi đại hiếu mục kiền liên tôn giả tác đại chứng minh ngưỡng bái bạch trên hòa thượng Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7, Viện chủ Chùa Thiên Trúc, Thiền chủ Hạ Trường, Cấm túc an cư Chùa Thiên Trúc, trưởng ban tổ chức an cư kết hạ của Phật giáo quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đàn đầu đàn sám hối giải oan kính bạch chư tôn tình đức tăng cùng thiền đường đại chúng trường hạ chùa thiên trúc quận 7 thành phố Hồ Chí Minh nước Việt Nam kính thưa quý Phật tử thân thương Hôm nay ngày 29 tháng 6 năm Kỷ Hợi nhân mùa an cư kiết hạ của chư tăng hướng vọng về mùa Vu Lan tháng hội Phật lịch 2563. Tất cả con cháu nội ngoại chư hương linh đã vặn hết lòng thành hướng về tiên tổ kiền thỉnh chư tăng kiến lập đàn tràng cầu âm siêu dương thải đại lao hòa thượng thiền chủ và thay lời chư tôn tình đức hết sức tán thán và ghi nhận hiếu tâm hiếu niệm của toàn thể phật tử là con cháu nội ngòi chư hương linh đã thể hiện lòng tri ân và báo ân đối với gia tiên cửu quyền thất tổ kính thưa quý phật tử việc làm của chúng ta hôm nay sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với người còn và kẻ mất quý vị biết rằng là người phàm mắt thịt Cho nên chúng ta không thấy và không biết được Các vong nhân sau khi lìa đời họ sẽ đi về đâu Sống thác thế nào Đổi khổ ra sao Chúng ta hoàn toàn không hay, không biết Tuy vậy Nhưng đối với chư Phật Và chư Đại Bồ Tát với tuệ nhãn của các ngài các ngài thấy rất rõ sau khi lìa khỏi cuộc đời này các vong nhân của chúng ta đoạn lạc vào tam đồ lục thú và vì thấy rõ cái cảnh khổ đau trong tam đồ lục thú cho nên chư Phật và chư Đại Bồ Tát vì lòng thương xót mới bày ra những sám pháp những pháp hồi giải oan bạc độ pháp hồi chẳng tế cô hồn vân vân tất cả những pháp hội này là nhằm để cầu nguyện cho các vong nhân ở bên kia thế giới là những thăng linh của chúng ta mà chúng ta không biết họ sống thác thế nào đọa lạc nơi đâu Hôm nay, quý vị đã nghĩ đến quả cổ chư thăng linh của mình, những ông bà, cha mẹ, người thân của mình đã chết, đã đi ra đi với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Vì tình thương và lòng hiếu đễ của mình, cho nên quý vị đã về chùa Thiên Trúc phát nguyện thỉnh thì hòa thượng viện chủ thiền chủ hướng dẫn thiết lập đàn tràng địa tạng và trì tùng đại thừa địa tạng bổn nguyện chân kinh mục liên sám pháp nhằm sám hối thay cho chư hương linh thăng linh của quý vị sớm được siêu thoát việc làm của quý vị chắc chắn rằng ở bên kia thế giới các vong nhân họ rất là sung sướng và hạnh phúc tại vì tâm trạng của người ra đi họ rất lo sợ họ lo sợ là khi nhắm mắt lìa đời rồi con cháu còn lại trên trần gian này có lo cúng tế cho mình hay không có lo mồ mã cho mình hay không có lo đơm kỳ cho mình hay không điều đó chứng tỏ ngay trong lúc sanh tiền <clears throat> những người còn sống và khi đến tuổi già nua họ cũng lo sợ như vậy sợ mai mốt mình nằm xuống con cháu có lo cho mình đến nơi đến chốn hay không chính vì vậy mà ngay trong lúc sanh tiền họ lo trước cho họ ví dụ như mua sinh thần mua cổ thọ đăng ký các chùa để sau này các chùa hộ niệm cầu nguyện cho đó là tâm trạng của những người sắp sửa ra đi và những người ra đi thì tâm trạng càng lo âu buồn tuổi hơn nữa cho nên các vị phát nguyện hướng về vong nhân của mình mà ghi danh cùng chư tăng thiết lập pháp hội đàn tràng địa tàng thất châu như thế này vì một niệm nguyện cầu của quý vị một nén nhang đốt lên một tấm lòng hướng về các thân linh của mình thì các vong linh của chúng ta ở bên kia thế giới cảm thấy vui vẻ và hài lòng vì vậy hôm nay trong đại lễ này quý vị có mặt ở đây có thể có những vị đã ghi tên tuổi vong nhân của mình cho chư Tăng cầu siêu nhưng cũng có những vị không ghi tên tuổi vong nhân của mình để chư Tăng cầu siêu thì trong giờ phút này đang ngồi trước tam bảo cứ đem lòng thành của mình nghĩ đến họ tên tuổi của họ ví dụ như Chúng ta có những vong nhân xuất xảo, tạo thương hoặc hư thai hoặc phá thai vân vân. Sau buổi lễ này, quý vị có thể ghi danh nhờ chư tăng cầu siêu. Còn bây giờ, trước mười phương tam bảo, chúng ta thành tâm vang vãi cho họ. Cái năng lực cầu nguyện của quý vị rất là hiệu quả. Nhất là năng lượng của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát sẽ đem lại an lạc, giải thoát cho thân linh của chúng ta ở bên kia thế giới. Hỡi chư Hương Linh Trong giờ phút này, chư Hương Linh đã được chư Tăng triệu thỉnh về trước Phật Đài và toàn thể con cháu thân quyến đã quỳ trước Tam Bảo Giờ phút thiên liêng này Chư hương linh hãy lắng lòng thanh tịnh Để tiếp thọ giới pháp Hỡi này chư hương linh Trong kinh Phật dạy rằng Chúng sinh sở dĩ trầm luân trong tam giới Qua lại sáu đường Ra vào trong sanh tử Cũng vì vô minh Vì bất giác một niềm vô minh mà đắm chìm trong bổn thú, một phen ái dục nên lanh quanh ở mãi trong sáu đường do thân khẩu ý bung lung vì tham sân si phóng túng làm càng làm bậy khởi nên nghiệp chướng vô biên theo ác theo tà gây lấy lỗi lầm nhiều thứ vì nêu cao ngọn cờ kiêu màng căng thẳng cánh bồm tham lam cho nên lạc vào dòng vô minh Thác sanh vào dòng đại dương sanh tử Vì vô minh nên nhận giả làm chân, Nhận tà làm chánh Thân mạng này vốn dĩ là vô thường Một hơi thở ra không hít vào Thì thân mạng này trở thành người thiên cổ Nhưng vì vô minh nên chúng ta chấp thân mạng này là thường còn có thật Hôm qua còn đỏ, bữa nay mất rồi Khi nào đứng đứng ngồi ngồi Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô Khi nào du lịch giang hồ Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài Khi nào lượt dắt trăm cài Bây giờ gửi xác ra ngồi gò hoang vân vân Chúng ta là những người con Phật được thiền duyên làm người đệ tử của một đấng giác ngộ Hằng ngày chúng ta thường nghe Phật dạy phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng nghĩa là cái gì có hình tướng cái đó đều giả dối hư vọng vô thường nhìn xa xa dãy trường sơn trùng trùng điệp điệp người không hiểu thì cho rằng dãy trường sơn ấy có bao giờ thay đổi nhưng ngờ đâu mưa núi gió ngàn Dãy trường sơn kia cũng phải thay hình đổi dạng Nhìn ra biển cả bát ngát mênh mông Thủy triều vẫn có lúc xuống khi lên Dòng sông nước vẫn có lúc trong lúc đục Quả đất chúng ta đang sống cũng có chỗ này lỡ chỗ kia bồi Mà cỏ cây hoa lá vẫn nằm giữa lễ đổi thay của mùa xuân hạ thu đông thân mạng này cũng thế Vốn dĩ là vô thường Có đó rồi không đó Vì niềm tham sân chấp ngã Cho nên cái gì cũng bảo thủ và cố chấp Chính sự bảo thủ và cố chấp đó Tạo ra vô lượng, vô biên, tội lỗi, khổ đau Và phiền não cộng thêm lục căn của mình Mất tai, mũi, lưỡi, thân, ý luôn luôn đuổi theo lục trần bên ngoài đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mặt đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh, lưỡi dệt theo lắm chuyện gây go, thân ưa dùng gắm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ vân vân vì lục căn của mình mãi chạy theo duyên trần bên ngoài cho nên càng ngày càng xa rời chân tánh chẳng biết mình là ai cứ tưởng phú quý danh vọng địa vị là điều hạnh phúc cho nên dẫn thân vào bể dục nguồn mê tham sân si đủ mọi bề gây nên nghiệp chướng chẳng hề hối tâm đã gây nên nghiệp chướng thì chắc chắn phải nhận nghiệp quả luân hồi. Vậy nghiệp là gì? Là những ý nghĩ, những lời nói, những việc làm hàng ngày của mình trong cuộc sống tích tập lại tạo thành nghiệp lực. Ví dụ như hàng ngày thích rượu chè, trai gái thì nơi mà mình thích tới lui qua lại đó là quán rượu và lầu xanh nếu hàng ngày thích đờn ca sướng hát Thì nơi mình thích lui tới và qua lại Đó là rạp hát và hí trường Nếu hàng ngày mình thích đi chùa nghe Pháp Thì nơi thích lui tới lại qua Đó là chùa chiền và Pháp hội như câu chuyện ở âm phủ xét xử hai hương linh kẻ thì ích kỷ hẹp hòi chỉ muốn lấy vào một người thì phóng khoáng, rộng rãi, luôn chia sẻ. Sắp sửa ngày định nghiệp đã đến. Diêm La Vương, Bảo Phán Quan đưa hai vong linh ra trình diện để lấy khẩu cung rồi cho đi đầu thai theo ý nguyện. Diêm La Vương hỏi, này vong linh A kia, ta cho nhà ngươi lựa chọn, ngươi muốn gì ta sẽ cho ngươi được tội nguyện. Vong linh A run rẩy thưa rằng Thưa Diêm La Vương Ngài cho thứ gì thì con đều nhận thứ đó Chứ con không dám từ chối Nhiều lần xét hỏi Vong linh A đều trả lời như vậy Đến lượt vong linh còn lại Khi Diêm La Vương lấy cung Vong linh B kia xin rằng Thưa Diêm Vương Nếu con có của cái thì trên đời này ai thiếu thốn gì con nguyện sẽ giúp đỡ cho họ để họ không còn khó khăn đau khổ nữa. Qua nhiều lần hỏi cung mà vong linh bê, bê kia vẫn giữ một mực như ý ban đầu, quyết một lòng không thay đổi. Thế rồi Diêm La Vương bảo Phán quan Ngày mai là định nghiệp Hãy cho tên A người thích nhận kia đầu thai vào nhà ăn mày để nó nhận món ăn vật thực từ những người hảo tâm như sở thích của nó còn tên B này hãy đưa vào nhà quan quyền hoặc nhà giàu sang mà đầu thai để có của nó tha hồ giúp đỡ người nghèo khó như ý nguyện của hắn hỡi chư hương linh này các Phật tử Trong Kinh Phật dạy rằng Mạng người giống như thân cây vậy Bình thường cây nghiêng về phía trái Thì khi đốn chắc chắn cây ngã về bên trái Con người ta cũng thế Trong cuộc sống làm người Nếu chúng ta hàng ngày tạo ra nhiều điều thất nhân, ác đức, bất hiếu, bất mục Thì khi nhắm mắt lìa đời, nghiệp thức rơi thẳng vào A tỳ địa ngục như tên bắn. Chư Phật, chư Đại Bồ Tát khó bề cứu thoát được. Nhưng nếu cuộc sống làm người, chúng ta khéo tu nhân, tích đức, bỏ ác làm lành, cải tà quy chánh, thì khi nhắm mắt lìa đời, nghiệp thức được sanh về thế giới an lành đó là thế giới Tây Phương cực lạc ngày hôm nay tất cả các vị hương linh đã có duyên lành trở về an vị dưới mái chùa thiên trúc thân yêu này nơi chư tăng đang kiết hạ an cư và khai kiến đàn tràng từ nửa tháng nay các vị đã nghe kinh thỉnh pháp đã bái sám hồng danh xưng hiệu phật đà giờ này lại đối diện trước tam bảo các vị đã nghe kinh thỉnh pháp bái sám hồng danh xưng hiệu phật đà giờ này lại đối diện trước tam bảo các vị đã thấy đức phật các vị đã nghe chánh pháp các vị đang gần gũi chư tăng thấy được phật nghe được chánh pháp và gần gũi được chư Tăng là ba phước báo vô cùng lớn lao mà giờ này chư Hương Linh đang gặp được. Vậy các vị Hương Linh đã gặp được Tam Bảo rồi. Tôi rất mong các vị giữ gìn chánh niệm cho sáng suốt, hiểu lẽ vô thường, biết đời là khổ. Vậy kể từ đây không còn lẫn quẩn giữa cảnh trầm luân làm chi cho khổ mà dứt khoát đem tâm hướng theo Đức Phật tội lỗi oan khiên được gọt sạch tâm trí đã khai thông thì con đường tìm cầu giải thoát nhất định sẽ thành tù viên mãn vậy muốn đạt được điều này tôi mong các vị hương linh hãy bình tĩnh sáng suốt nhận định một cách rõ ràng cảnh ta bà là khổ chốn tình độ là an vui Mong rằng các vị hương linh hãy nhắc hướng tâm theo Đức Phật Đồng tâm niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật Để cầu mong Ngài tiếp độ cho sớm được vãng sanh Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh của lễ Pháp sám hối Giải oan bạc nghiệp tiết thích tiền khiên Hiện tiền Hòa Thượng Thiền Chủ Chư Đại Đức Chúng Tăng nhất tâm cầu nguyện chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng ánh hào quang tiếp độ chư hương linh kể từ đây trên đường quy khứ vạn sự an lành và chúc vãng sanh tiêu diêu từ tài chín loài ba cõi đều vào cửa tịnh đài hoa tám nàng sáu đường cùng tới tỷ lô tánh hải Nguyện cầu quả cổ chư hương linh Tóc xả mê đồ đồng sanh tịnh độ Nam mô sanh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô sanh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô sanh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát Tất cả hương linh vừa rồi đã nghe Thầy ông giảng về tuyên pháp ngữ, nói về định luật vô thường và giờ phút này cũng nhắc nhở cho hương linh tất cả thế gian này là vô thường, vạn sự đời hữu hình hữu dạng như vần mây khi hiệp khi tan. Bây giờ các vị không còn nhớ đến tất cả những cái điều gì ở thế gian nữa mà hãy nhớ về con đường Phật Pháp để rồi các vị sẽ giảng sanh về cực lạc bây giờ tất cả quý vị hãy thay mặt cho hương linh tôi nói sao quý vị nói thế vậy ngã tích sở tạo chư ác nghiệp ngã tích sở tạo chư ác nghiệp giai do vô thủy tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra

giai sám hối nhất thiết ngã thiết giai sám hối ngã tích sở tạo chư ác nghiệp giai do vô thủy tham sân si giai do vô thủy tham sân si tùng thăng ở ý chư sở sanh tùng thăng ở ý chư sở sanh nhất thiết ngã kim giai sám hối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 sám hối chư hương linh à, bạc nghiệp đã xong vào giờ này à, ban rước lễ à, cung thỉnh hòa thượng à, hội quy phương trường an nghỉ à, tiếp tục đại chúng à, lễ sám hối thập nhị lễ thế giới đại từ đại bi tiêm dẫn đạo sư a di đà phần ta đại chứng minh nam mô vô lan duyên khởi đại hiếu mục kiền liên bồ nam mô thập phương thượng trụ tam bảo liên tòa tác đại chứng minh phục nguyện sẽ tam thừa lòng lẫy thuyền bát nhã tên tăng sáu đường dốc ngược đều ngang ba cõi sông mê lằn hập khổ nổi oan khen lắm lúc chương linh không đủ phước vàng sanh hôm nay gặp được duyên lành này Hễ hòa thượng thiền chủ cùng tăng chúng đạo tràng an cư kiết hạ tại chỗ chùa thiên trúc phương Bình Thuận quận bảy thành phố Hồ Chí Minh nước Việt Nam hướng dẫn cho chữ nam nữ phật tử bao đắp tâm ăn giả tiên cứu quyền thân tổ kiên lập đàn tràng địa tạng thất châu trì tùng ấy lệ lạy một liên sám pháp ma cặp mẹ sám mối dài nghĩa chương tích tiết tiền khiến hôm nay chữ nam nữ phật tử văn tập đạo tràng hãy cùng chương linh na ký danh ký từ nương công đức đàn tràng ấy nguyện chư linh cứu quyền thân tôn Nội ngoại thiên linh tung ba đề huynh cô di tỷ mùi hữu danh vô vị Hữu vị vô danh lai đạo đàng tràng ấy Thinh văn mà nghe kinh tông xá ta bà tạo đăng Phật quốc đồng thời mặn niệm giáo cho toàn thể con cháu à, chư nam nữ phật từ chúng đăng phiền não đoạn dèn nghiệp chương tội chương bao chương tiêu trừ phước huệ sống tu bồ đề tâm kiên cố chi tu học vững bền tai qua nạn gọi tật bệnh tiêu trừ điều lành đem tới điều dự tống đi cầu cho trên thuần dưới hòa ngồi em trong ấm cả nhà yên vui bao nhiêu công đức bấy nhiêu hoa thành kinh thiên ta cũng dường mười phương chư phật hồi hưởng cho kẻ góp công người góp của kẻ công vô người công quá sợ cầu như ý sợ nguyện viên thành vàng sự hành thông tài nguyên vườn tăng âm siêu dương thành này hiện a thanh pháp giới chúng sanh đồng tu đồng hành đồng thành và đạo Pháp sự châu viên à, chúng con thay lời cho toàn thể chư nam nữ Phật tử thành tâm đê đầu à, đảnh lễ à, niệm ăn và hòa thượng thiền chủ à, đã hướng dẫn à, chư tăng à, cùng với nam nữ Phật tử à, đã làm à, thiết lập đàn tràng à, lễ sám hối thay cho chư hương linh